Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình nhé Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục review cho anh em ờ, các sản phẩm về xe lưng của bên mình nhé Thì đấy, hôm nay mình sẽ tiếp tục uh, quay cho mọi người con xe lưng đã tự động Con này mọi người sẽ khác như hôm trước, con này là hãng của nó là hãng hãng của nó là Start, hãng công nghệ Đức thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người về thông số kỹ thuật của xe lưng đá tự động Start này. Thì con sản hàng Start này nhé, thì tải trọng nâng của nó là 2 tấn thì có lưng cao nhất của nó là hai mét rưỡi có hạ thấp nhất của nó là 8,5 phân và chiều dài càng nâng chiều dài càng nâng của nó là 1150 là 1 mét mốt đấy và chiều rộng càng nâng của nó là 680 con vâng, ờ, bán tự động 2 tấn 2 mét rưỡi này thì nó sẽ sử dụng điện bình ắc quy 12 v thì nó chỉ là sử dụng cho việc nâng hạ thôi còn di chuyển hàng ngày thì chúng ta sẽ di chuyển bằng tay sức ngược có thể gọi là bằng cơm vậy này là mọi người lưu ý cái này hãng sản xuất của ba hàng Stark nhé hãng sản xuất Stark công nghệ công nghệ Đức à, bên Trung Quốc thì người ta mua công nghệ người ta lại sẽ có những công nghệ này công nghệ kia khác với những cái hàng newbie mà mình giới thiệu ở video trước Ok, thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách vận hành con xe lăn bánh tự động mặt thì nó cũng giống như những con bánh động khác nhé thì đầu tiên mọi người sẽ bạn chìa khóa để khởi động xe lên sau khi vặn từ ra xong nhá thì sẽ có đồng hồ báo điện ở đây nhá đồng hồ báo điện ở đây ừ, tức là bình này là đang còn một à, hơn nửa bình nữa đây và để nâng hạ càng lên xuống ấy thì mọi người sẽ dùng cái cần gạt này con xe này thì đẩy lên thì nó sẽ là nâng lên và mọi người muốn cho xuống ấy thì mọi người sẽ kéo cái này xuống đấy là về phần ờ, về phần nâng hạ còn mọi người chú ý cho mình là con này là nó đây di chuyển đây di chuyển chúng ta sẽ dùng cái tay kéo này di chuyển ngoài di chuyển bằng sức người nhé thì xin lỗi mọi người là tí là nói chung nó không nặng đâu đây con mình nền nó xấu mình vẫn phải kéo một cách dễ dàng nhá kéo đẩy dễ dàng luôn và dưới phần xe này nó có phần phanh xe này cái này khác cái kia cái kia là phanh của bánh xe này thì phanh giữa lúc hai bánh rồi ấn xuống này phanh này sẽ không di chuyển lên để đảm bảo an toàn cho mình khi sử dụng nhé mỗi một phanh mọi người sẽ ấn ở đây nó sẽ rất là nhẹ nhàng luôn ấn đây thì mình vừa giới thiệu qua dòng xe nâng bán tự động tự tác thì mọi người ai có nhu cầu muốn mua hàng hoặc cần để tìm hiểu thêm thông tin gì về dòng xe này có thể liên hệ hệ đến số điện thoại của mình nhé tôi đây cũng là